Chưa bao giờ Trung Quốc đón một năm mới kinh hoàng như năm nay. Thay vì pháo hoa hay đốt lửa chúc mừng, thì lò đốt của các nhà tang lễ trên khắp đại lục ngày đêm rực đỏ, thiêu không xuể, vẫn chưa hết xác người. Bệnh viện và nhà xác ngoại trú đều chật kín. Những nhân viên nhà tang lễ ở nhiều nơi làm việc đến kiệt sức mà không đáp ứng đủ nhu cầu. Thông tin từ các lò thiêu cho biết, nguồn cung cấp quan tài, vải liệm, túi đựng thi thể, kể cả vòng hoa đều đang thiếu hụt. Giờ đây đất nước tỷ dân thực sự lâm vào cảnh chết mà không có nơi chôn khi mà chi phí xử lý thi thể lại lên cao ngất ngưỡng. Số người chết tăng vọt, các nhà tăng lễ quá tải. Những kẻ cầu cơ đám tang cũng xuất hiện, lợi dụng cơ hội này để kiếm tiền bất chính. Trong sự mong ngóng được giúp đỡ, họ chỉ lạnh lùng đáp lại. Các thi thể có thể ở khắp nơi, nếu bạn không chọn dịch vụ nhanh, bạn sẽ phải đợi một tháng. Điều kinh khủng và vô nhân đạo gì đang diễn ra trước mắt chúng ta đây? Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả của Duyên Vạn Cổ. Kính thưa quý vị, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid, thì hiện tình hình dịch bệnh các nơi đang bùng phát rất nghiêm trọng và ngày càng nghiêm trọng hơn theo cấp số nhân. Tuy nhiên, chính quyền đã giấu nhẹm không còn báo cáo dữ liệu dịch bệnh ra thế giới bên ngoài. Hiện tại được biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng chỉ có bệnh viêm phổi và suy hô hấp do virus gây ra mới được phân loại là trường hợp tử vong đã được xác nhận. Trong giấy chứng tử không được phép viết lý do tử vong là do virus viêm phổi mới. Cả thế giới bên ngoài đều đặt câu hỏi về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dữ liệu từ trên xuống dưới, từ thành phố đến làng quê, từ quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến người dân thường. Có bao nhiêu người đã chết trong trận dịch này? WHO cũng đã lên tiếng mong muốn Trung Quốc thành thật hơn về số liệu các ca tử vong thực tế bởi lo ngại cho chính chế độ này. Song dù sông có đổi, núi có dời, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn quyết giữ kín thông tin trong vòng bí mật. Nhưng tại một đất nước tỷ dân với lòng căm hận sôi sụp ấp ủ bấy lâu nay, khó để chính quyền che giấu được mọi thông tin như trước đây. Trong những ngày này, trên Weibo liên tục truyền tay nhau hình ảnh chụp lại cảnh tượng, những tờ cáo phó dán kính tường trên khắp mọi nẻo đường Trung Quốc. Ngoài ra, các cáo phó còn cập nhật liên tục trên Weibo khiến cảnh sát có muốn ngăn chặn cũng không dễ. Cáo phó dán chồng nhau kín các nẻo đường. Trong khoảng thời gian này, cáo phó trên Weibo bay đầy trời, hết cáo phó này đến cáo phó khác. Đây là câu nói miêu tả của một người dân Trung Quốc về tình trạng đang xảy ra tại Trung Quốc những ngày gần đây. Vào ngày 4 tháng 1, một cư dân mạng đã đăng một bài viết kèm hình ảnh nói rằng có nhiều lớp cáo phó trên bản tin của Đại học Trùng Khánh. Nhìn sâu qua hình ảnh chúng ta cũng có thể thấy lớp chồng lớp có vẻ rất nhiều tờ, một trong những cáo phó có nội dung, giáo sư Hoàng Quốc Cần, giáo viên trường cơ khí và phương tiện của Đại học Trùng Khánh, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc qua đời vì bệnh lúc 18 giờ 55 ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại 46 tuổi. Tang lễ đơn giản, không có tang trường, không tổ chức lễ tiễn biệt. Tài khoản Weibo có tên Vu Khê Vọng Tiểu Linh Thông thì tiếp tục bổ sung rằng các cáo phó gần đây lần lượt đăng và có hơn 30 người chết trong quan tài ở hai nhà tang lễ ở huyện Vô Tích xếp hàng chờ đêm qua. Một tài khoản khác cho biết đầu năm nay thật đáng buồn trong thời kỳ hậu dịch bệnh tất cả chúng ta đều đang cạnh tranh trên ranh giới sinh tử. Nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng thực tế là vậy. Một số lượng lớn người già, người trung niên và cả thanh niên đã chết Sáng ra, tôi nghe điều đó 2 phần 3 số người già trong viện dưỡng lão đã qua đời. Trên bản thông báo cộng đồng có hàng chồng cáo phó cho người già, vẫn còn nhiều lao động trẻ mất gia đình trong một đêm. Vợ con, cả hai đều chết trong viện dưỡng lão một đêm, chỉ còn lại một căn phòng trống. Tôi nghe nói rằng hàng đợi tại lò hỏa táng lúc 7 giờ sáng đã lên tới hơn 50 người. Còn người khác thì nói, một bệnh viện hạng 3 ở Thái Nguyên, người ta nói rằng số bệnh nhân nguy kịch là hơn 3.000, nhưng đây chỉ là bệnh viện ở Thái Nguyên. Cao phó được đăng trên khắp các bản thông báo, hầu hết trong số họ là những người già ở độ tuổi đã 80. Có nhiều người thậm chí còn ngỡ ngàng trước các cảnh tượng cao phó dán đầy tường. Tài khoản Jemin nói, tôi vừa vượt qua bức tường công khai và hàng loạt cao phó thực sự khiến tôi bị sốc. Trước đây chưa từng có nhiều như vậy. Oren Jambrojek cho biết, chính trang cáo phó đã được viết trên bản thông báo của cộng đồng chúng tôi và còn hai trang nữa không thể viết được nên chúng tôi đã xé chúng đi. Bitvi Chenyu Shaoyi thì nói, có rất nhiều cao phó được dán ở cổng làng Jolin, ngôi nhà của gia đình các nhân viên kỳ cựu của Đại học Tứ Xuyên, người trẻ nhất mới 64 tuổi, mùa đông năm nay quá khó khăn. Vâng, kính thưa quý vị, đây chỉ là một trong số rất nhiều những bình luận tiêu biểu kể về thảm cảnh bi thương tại Trung Quốc đại lục hiện nay. Nơi đâu cũng có người chết, chết như ngã rạ. Có người xót xa bởi chỉ trong nửa tháng, khắp nơi trong thành phố đều có cáo phó của những người già đã chết vì bệnh tật. Xác chết chất đóng, hết cả quan tài, Thưa quý vị, các video và hình ảnh lò đốt của các nhà tang lễ đang trong tình trạng quá tải. Xác trong các bệnh viện và nhà xác ngoại trú chất thành đống lớn, cảnh tượng vô cùng hại hùng. Dữ liệu thực về số người tử vong vẫn còn là một ẩn số. Một nhân viên của một cửa hàng quan tài ở một vùng nông thôn Hà Nam cho biết, trong một đoạn video tự quay rằng những chiếc quan tài đã hết hàng và họ phải làm thêm giờ hàng ngày, kiệt sức 3 ngày bán được 18 cái, 6 ngày được bao nhiêu, hôm đó 8 cái, 28 cộng 8 thành 36. Trước đây có hơn chục cái, nhìn này, bây giờ không có ai bán hết. Vào ngày 3 tháng 1, ông Lâm chủ một cửa hàng bán quan tài lớn ở Bắc Kinh cho biết, Tất cả đồ dùng cho tang lễ ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Đường Sơn và những nơi khác đều đã hết hàng. Quan tài giấy, quan tài gỗ, vải liệm đều đã hết hàng. Hiện tại chúng được sử dụng với số lượng lớn và hiện đã bán hết veo. Bạn làm ra, người khác muốn, kinh doanh lĩnh vực này chúng tôi đều hết hàng. Bây giờ lấy hàng không dễ. Những chiếc quan tài gỗ lớn hiện có giá hàng chục nghìn tệ, ban đầu là 3 đến 5 nghìn tệ, giờ hết hàng mà mua thêm nguyên liệu thì giá gỗ sẽ lên theo. Ông nói rằng các lò hỏa táng lớn ở Bắc Kinh đã quá tải và bắt đầu đốt hài cốt cùng nhau. Các lò hỏa táng đã sụp đổ. Lò hỏa táng Binfriend ở Triều Dương, Bắc Kinh bị sập. Trò cốt không được mang ra và họ dừng lại vài ngày. Bây giờ phía Hà Bắc không thể đốt được, có người đã bỏ ra 17.000 nhân dân tệ để đến Đức Châu để thiêu nhưng nó không cháy, rồi trở lại và xếp hàng ở Đại Khánh, tốn hơn 20.000 nhân dân tệ. Bây giờ giá xe chở xác đã tăng lên 5.000 nhân dân tệ. Ông Linh, chủ cơ sở kinh doanh tang lễ ở quận Tông Sanh, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô cũng cho biết, tại địa phương đang thiếu trầm trọng bi mộ, quan tài giấy và quan tài gỗ. Gần chúng tôi không có hàng, tức là đồ tang lễ, kể cả vòng hoa. Xếp hàng mua quan tài giờ đã đến ngày 20 làm không xuể. Ông Linh nói rằng có rất nhiều người đã chết trong khu vực và những người không thể mua quan tài chỉ có thể chôn cất qua loa trực tiếp trong nghĩa trang. Ông nói thêm, có rất nhiều đám tang ở đây và vòng hoa ở khắp mọi nơi trên đường phố. Trời ơi, chủ yếu là người già, bây giờ là hỏa táng của chúng tôi đốt cháy 2 đến 300 chiếc mỗi ngày. Đó là lò hỏa táng của chúng tôi ở Từ Châu. Người xếp hàng ngày kín để thiêu vào ban ngày, ban đêm còn phải thiêu tăng ca, xe hỏa táng lại càng căng thẳng, gọi cấp cứu 120 cũng không được. Vào ngày 3 tháng 1, bà Tăng Tuệ Yến, một nhân vật cấp cao trong giới truyền thông, đã đăng lại bài đăng của một người và nói rằng sau ca chết của một quan chức cấp cao cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc ân lớn nhất là được nằm trong quan tài giấy. Một nhân viên của nhà máy thủ công mỹ nghệ Happy Londa cho biết túi thi thể cũng đã hết hàng và giải thích rằng trước đây họ cần 100 hoặc 200 túi, nhưng hiện tại họ chỉ cần 2.000 chiếc. Một nhà tăng lễ ở Vũ Hán từng có giá 3.500 nhưng vừa gọi đã nói 20.000, ít nhất là 5.000 đến 10.000. Do đồ tăng lễ khan hiếm và giá cao nên các gia đình nghèo chọn cách chôn cất người nhà, thậm chí đào huyệt ngay tại nhà của mình. Đoạn video cho thấy ở Tân Trang, Bắc Kinh, một chiếc máy xúc đang đào hố để chôn cất người chết. Trên Internet cũng đưa tin rằng nhà máy thép lò điện Tứ Xuyên đã gửi đến Cục Dân chính địa phương để xin tăng hoạt động kinh doanh tang lễ và hỏa táng, nói rằng lò hồ quang điện công nghiệp đốt nhiều xác chết hơn, có thể giúp giảm bớt áp lực cho ngành công nghiệp tang lễ. Đồng thời, giá cổ phiếu của tập đoàn quốc tế Fusion, công ty dẫn đầu ngành tang lễ của Trung Quốc, cũng tăng gấp đôi, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022. Kiếm tiền trên cá chết đồng bào Kính thưa quý vị, những khó khăn trong việc lo hậu sự cho những người tử vong tại Trung Quốc có thể tiếp tục làm tăng căng thẳng ở xã hội. Theo một số cuộc phỏng vấn của phương tiện truyền thông nước ngoài, đối với các nhân viên nhà tăng lễ ở Bắc Kinh và Thượng Hải, thấy lò thiêu hiện đang làm việc suốt ngày đêm và số lượng thi hài đang chờ được hòa táng cũng tăng lên đáng kể. Trong khi số người chết tăng vọt, các nhà tăng lễ quá tải, các dịch vụ tăng lễ cũng nhân cơ hội này tăng giá khiến dư luận vô cùng bất bình. Để tìm hiểu về thực trạng số ca tử vong cũng như cách lò hỏa thiêu ở Trung Quốc, Bloomberg News đã gọi điện cho nhà cung cấp dịch vụ tang lễ Đức Thuận Hương ở Bắc Kinh thì một nhân viên trả lời rằng việc hỏa táng có thể được sắp xếp trong vòng 3 ngày với chi phí 68.000 nhân dân tệ, còn phí dịch vụ tang lễ trong ngày là 88.000 nhân dân tệ, trong khi với những trường hợp bình thường khác thì chỉ có vài nghìn nhân dân tệ. Lạnh lùng hơn nữa, họ nói các thi thể có thể ở khắp mọi nơi, nếu bạn không chọn dịch vụ nhanh, bạn sẽ phải đợi một tháng. Theo Trump Bloomer dẫn lời một người dùng trên Weibo rằng dưới sự phong tỏa của chính sách Zero Covid, chúng tôi không thể sống được, bây giờ chúng tôi cũng chết không nổi. Thực tế này xuất phát trái ngang khi hệ thống thiêu đốt tang lễ đã gần như bị tê liệt tại đại lục. Vào tuần trước, một nhân viên trả lời điện thoại tại nhà hỏa táng Thượng Hải đã nói với Bloomberg, toàn bộ hệ thống đã ngừng hoạt động, ở đây quá bận rộn, những cảnh tương tự đang diễn ra tại các nhà tang lễ trên khắp Trung Quốc. Ở đó, những gia đình đau buồn và những người lao động kỳ sức đã nói sự thật về số người chết vì dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. Tại Thẩm Dương, một nhân viên của công ty dịch vụ tang lễ nói với AFP rằng thi thể của những người đã chết phải được để lại trong vòng 5 ngày vì lò hỏa táng đã ngập tràn xác chết. Thực trạng phủ phàng trên đã khiến thời điểm này trở nên khó khăn ngay cả đối với những người giàu có. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, ông Mao Đại Khánh là người sáng lập ra Yukomuni cũng phải lên tiếng về sự khó khăn tìm nơi hỏa táng sau khi một thành viên trong gia đình đột ngột qua đời. Khó khăn về mọi mặt của đám tang hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong bối cảnh nhu cầu tăng đột biến, các nhà tăng lễ tăng chi phí hỏa táng khiến người dân không còn cách nào, đành phải tự hỏa táng xác thân nhân trên đường phố. Video lan truyền cho thấy cảnh có người phải trực tiếp tự thiêu đốt quan tài hoặc thiêu xác giữa đường và làm đám tang tối giản trong rất thô sơ. Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu gần như gục ngã khi đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh.